Xin chào quý anh chị và các bạn Hôm nay Hyundai Bắc Việt xin gửi tới quý anh chị và các bạn một sản phẩm mới của Đô Thành vừa ra mắt trên thị trường trong tháng 6 năm 2020 đó là Đô Thành IZ650 SE tải trọng 6,5 tấn về tổng thể Đô Thành IZ650 SE có khối lượng toàn bộ xe 10.600 kg khối lượng hàng hóa khi tham gia thông đối với hệ thống môi bạc đó là 6.500 kg thùng kín 6.200 kg thùng nửng 6.600 kg về kích thước tổng thể, đúc thành IZ650E có kích thước tổng thể dài 6.950mm, chiều rộng 2.250mm, chiều cao 3.250mm. Về kích thước nọt thùng, đô thành IZ650SE có kích thước nọt thùng chiều dài 5050mm, chiều rộng 2100mm và chiều cao là 2050mm. Đô thành IZ 650 SE có dung tích thùng nhiên liệu nó là 120 lít. Đô thành IZ 650 SE sử dụng động cơ Isuzu 4GG 1GD với lại nốp 825L16 về nội thất. Đô thành IZ 650 SE thiết kế sang trọng và lịch sự khác biệt hoàn toàn đối với lại các dòng xe khác. Đô thành IZ 650 SE sử dụng hệ thống ghế da cùng màn hình cảm ứng 7 inch kết hợp Bluetooth. tapno được màu nâu, thiết kế nhìn sang trọng và lịch sự. Hệ thống điều hòa hai chiều nóng lạnh. Đô Thành IZ650 SE sử dụng hộp số 7 cấp với 6 số tiến, một số nủi. Đô Thành IZ650 SE sử dụng phanh lốc kê chìa khóa điện <coughs> về nốp Đô Thành IZ650SE sử dụng nốp 825 L16. Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ Hyundai Bắc Việt. Đại diện tư vấn bán hàng Mr. Trọng, số điện thoại 098 105 9990.